sành đông ngày xuân ta hát cô bền lâu ta hát khúc dùng vầy cho ngất ngây trời mây là sinh bên chú rể hiền sinh lứa lại vừa đôi quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên dài lâu ô vui quá xa bà con ơi nhà trai thì hăng hái bên gái kém gì đâu ngày xuân ta hát câu đề trong buồn tròn làng hôm nay đâu sống bên thiên nga ôi cao đẹp hay tấm lòng thủy chung trên sương gian có biết bao cuộc tình chia tay nhau sau xanh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyên đắm say em thấy cả yêu mến thuyền em đi trên sông trắng sáng cưới nhau về ta rước hội vui trên sông dài thuyền hoa xăng bao cô nàng miệng cười xinh quê vẫn hát bao cô mong chờ mỗi đêm trăng thanh nga hồi mùa lên tiếng ca góp tay cần lao ôi hai thôn sao đầu nhịp cầu che bước chung em vui sướng bao tình ta lên mê rồi còn chi ngăn cánh lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau trời dâng lên trăng màu bà con đang mong cầu duyên ban đầu đường về thôn anh mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng dù thầm sông ơi hương nước chưa phôi phai ta còn vui hoài trời quê bát ngã sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi lúa đồng mãi xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái mùa xuân này anh sẽ cưới em bỏ thời gian cách xa đợi chờ đường sang nhà vang tiếng cao vui theo kiều hoa có đôi phù dễ còn trong đời bạn bè dám tên bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn mùa xuân này anh chim trời đây đó bốn phương đưa đầu non giữa đêm vượt suối nhớ mấy chơi rồi một mái nhà tranh ta mơ một túp lờ tình xin kể ra nơi đây chuyện một người thiếu nữ đẹp đẹp như đóa hoa lan rừng hương sắc ôi mặn nồng nàng mang tên là la lan la lan người xứ cô mang chưa yêu đương chưa đau thương nên nàng chưa biết buồn bao cha chán đang si mê chờ lọt vào đôi mắt đẹp thường nhảy múa ca tụng nàng trong những đêm hội làng nàng la lan vẫn ngây thơ vui say điệu múa cô tô tay trong tay cô quay quay chưa biết yêu là gì rồi thời gian trôi qua con người sư ngự bỗng vang tiếng cười thường đưa đôi mắt trông xa vời thì ra nàng đã biết yêu rồi nàng yêu anh hiền tính nàng thương anh thật tình nhưng chàng trai này đã đi rồi la lan buồn lát cánh hoa tươi qua bao tháng không tin xa mà người tình không trở lại buồn tìm tìm cả tâm hồn là lan khóc nhiều hơn nàng lang thang từng đêm trắng qua bao gành đá treo leo ôi la lan ôi la lan lan chết trên sườn đèo ôi la lan ôi la lan lan chết trên sườn đèo ôi la lan ôi la lan lan chết trên sườn đèo tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dâng hương mái tóc xanh những tình mặn mà là những tình đơn sơ quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ chiều làng quê say xưa trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha nhưng mẹ già ngồi trồng tre đùa xóm dưới rung rung môi cười như thua còn đôi mưa em ơi khoan hò khoan trên sông con đỏ ngang khoan hơi khoan hò em về chăm lo huyết nhà thóc lúa vun vườn cà liếp dưa anh ơi khoan hò khoan lúa chín tô mồ hôi khoan hơi khoan hò tới mùa đơm bông tôi ngàn lối sông giặt nhanh ta gánh về chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai tiếng hò chơi vơi khi chăn ngà lá lơi đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi hàm dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông một ngày mai say sưa những ước mong gái miền sông hương hẹn trai miền cửu long hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê chiều làng quê say xưa trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha nhưng mẹ già ngồi trồng tre đùa xóm dưới rung rung môi cười như thua còn đôi mươi em ơi khoan họ khoan trên sông con đỏ ngang khoan hơi khoan hò em về chăm lo nguyệt nhà thóc lúa vun vườn cả liếp dưa anh ơi khoan hò khoan lúa chín tô mồ hôi khoan hơi khoan hò cơi mùa đơm bông cơi ngàn lối sông gặt nhanh ta gánh về chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai tiếng hò chơi vơi thì chẳng ngả lá lơi đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi Hàm dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông Một ngày mai say sưa những ước mong Gái miền sông hương hẹn trai miền cửu long Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê cái miền sông hương hẹn trai miền cửu long hai ta ước thể xây thắm tình xuyên quê dân sinh đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đôi tình yêu nói thành lời rồi ngày vui qua mau anh gửi lại em lời chào gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ nhịp cầu tre một thua mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ sao chiều qua ghé thăm nhà em nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mà tranh im lìm hỏi nhịp cầu che đông đưa hỏi từng dòng sóng tin ngắn nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề